Hello và xin chào cả nhà nha Hôm nay em sẽ hướng dẫn cho cả nhà cách đạt cái mốc 4.000 giờ xem trong vòng 5 ngày ha Vâng và xin mời quý vị và các bạn cùng xem Hello và xin chào cả nhà ha, em là Tuấn Kiệt đây Hôm nay thì chúng ta đi vào cái chủ đề là chia sẻ ha Giống như tiêu đề thì hôm nay chúng ta sẽ làm về cách để mà tìm được 4.000 giờ xem Rồi xin mời các bạn cùng tham khảo ha Rồi thì quay lại để bật kiếm tiền trên YouTube Cũng như chúng ta muốn kiếm tiền ở trên kênh của chúng ta Thì chúng ta phải đạt đủ ba cái tiêu chí này của YouTube đưa ra Thứ nhất là phải là 1.000 người đăng ký Thứ hai tất cả những cái video của chúng ta phải đạt được cái mốc là 4.000 giờ xem trên tổng video Và cái thứ ba là cái không có bị vi phạm bản quyền ha Đó các bạn thấy chưa rồi thì hôm nay chúng ta sẽ chia ra từng cái một ha hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái chủ đề là cái cách để mà đạt được 4.000 giờ xem ha rồi quay lại đây là cái kênh YouTube mới tạo của em cách đây khoảng chừng 3 ngày hay quý vị kênh mới hoàn toàn ha và hiện tại là em đã được 7 người đăng ký nè 77 giờ xem và không có vi phạm bản quyền ha rồi thì để được 4.000 giờ xem là chúng ta phải trải qua một cái giai đoạn rất là dài nha quý vị ha hôm nay thì chúng ta phải phân tích vào cái cách làm sao được 4.000 giờ xem ha ok rồi uh, chúng ta tạm phân tích về 4.000 giờ xem một chút xíu ha quý vị ví dụ như một ngày là có 24 giờ đúng chưa mà một tháng thì bình quân nó có 30 ngày ha, em ví dụ như vậy tại vì có 31 29 và 30 thì bình quân là 30 ha rồi 24 nhân 30 thì một tháng chúng ta sẽ được là 720 giờ xem được chưa tới chỗ này được chưa ok mà điều kiện là 4.000 giờ xem đó thì chúng ta tính thử coi nó bao khoảng bao nhiêu ngày ha ví dụ ngày 24 tiếng rồi 4.000 chia 24 thì nó tầm khoảng 167 ngày em làm tròn nha 167 ngày chúng ta mới hoàn thành cái 4.000 giờ xem này nếu như một thiết bị xem xuyên suốt một ngày 24 tiết thì nó phải trải qua 167 ngày gần bằng 167 ngày mới được 4.000 giờ xem nha rồi tới đây là ok chưa à một khoảng thời gian cũng nhiều ha 167 ngày 167 ngày mà chúng ta chia thử cây uh, 24 giờ coi nó khoảng bao nhiêu ngày ha Ui xin lỗi sai à ví dụ như 167 ngày đó, chúng ta chia cho một tháng 30 ngày bình quân thì nó tầm khoảng 5 tháng rưỡi nha cả nhà chúng ta mới hoàn thành nha 5 tháng rưỡi coi một video trên một máy xuyên suốt một ngày 24 tiếng thì chúng ta còn khoảng 5 tháng rưỡi nó mới hoàn thành được 4 giờ nghe không vị 5 tháng rưỡi nha rồi kịp chỗ này chưa ok Tôi sẽ nhắc lại là nếu như một cái video của chúng ta mà chúng ta có một người đăng ký một người theo dõi và người đó xem cái video đó một ngày xuyên suốt 24 tiếng và phải xem liên tục trong vòng 5 tháng rưỡi mới đạt cái mốc là 4.000 giờ theo cái tiêu chí của YouTube đưa ra nha Ok một khoảng thời gian 5 tháng mấy gần nửa năm ha 6 tháng thì nửa năm rồi Ok rồi cái tiếp theo thì em sẽ quay lại quay lại cái cái hoàng youtube ha thì hồi nãy chúng ta vừa phân tích ra đó thì đối với một tài khoản mà xem liên tục một ngày 24 tiếng không nghỉ nha là phải xem gần nửa năm nó mới đạt được cái mốc là 4.000 giờ đúng chưa à, thì chúng ta quay vào cái điều kiện của YouTube đây cái điều kiện đạt mốc 4.000 giờ này thì cái số người xem phải là công khai ha thì công khai được tính như thế nào ví dụ chỉ những cái giờ xem hợp lệ của các video đang ở trạng thái là công khai tức là mình đặt cái trạng thái công khai mới được tính nha còn mà đặt trạng thái là không công khai á thì nói chung là không tính nè đây nè à, rất là rõ ràng luôn ok và những cái video được phát ở trên cái câu chuyện và video ngắn cũng không có được tính luôn nha video được phát trên câu chuyện là như thế nào em cho ví dụ đây đây đây là ví dụ em ví dụ như cái video này của em đúng chưa khi chúng ta xem hết vậy đó nó sẽ gọi là tự động phát đây sang một cái video khác thì đây là phần không hợp lệ nha cả nhà à hợp lệ là chúng ta bằng cách là phải sệt nó ra luôn nha cả nhà phải sệt ra luôn nó mới hợp lại nha đến chỗ này là các bạn kịp chưa đây ví dụ em sệt ra một video video của em đây như gì mới hợp lại nha đó chúng ta list vào chứ chứ những cái video mà gọi là youtube nó gợi ý á sau khi kết thúc video là không có được nha ok cần ha rồi rồi chúng ta sẽ rồi là nãy giờ chúng ta đã phân tích đã phân tích cái ờ, cái chỉ tiêu 4.000 giờ này đúng không ha, phân tích rồi bây giờ chúng ta sẽ có cách giải quyết thôi ok đây mới là phần quan trọng ha cả nhà rồi theo như một cái điều kiện của YouTube đưa ra rất là rõ ràng chúng ta vừa xem đó thì 4.000 giờ nếu như một tài khoản xem một cái xem một cái video gọi là xuyên suốt nguyên ngày 24 tiếng thì phải xem khoảng chừng nửa năm mới đạt được cái mốc 4.000 giờ này đúng không nhưng mà cái phần điều kiện của YouTube khi nãy thì chúng ta phát hiện ra là một cái mẹo nhỏ là YouTube chỉ cần chúng ta có tổng thời gian của tất cả video của chúng ta trong vòng 12 tháng xem đạt cái mốc 4.000 giờ này thì coi như chúng ta hoàn thành à, em nói ví dụ như bây giờ em tạo gặp 3 video 3 video đúng không và em mở gặp ba cái trình duyệt trong cùng một máy tính thì có được không à <laughs> thì cái chỗ này là em xin giải thích luôn là ok được nha quý vị được nha YouTube muốn mình làm sao được 4.000 giờ xem trên tổng video chứ YouTube không có mở ngoặt ra là phải bốn người khác biệt xem nha hoặc là bốn trình duyệt khác biệt hoặc là bốn cái wifi khác biệt để xem à, chỗ này quý vị kịp chưa à, chúng ta có máy tính có điện thoại thì chúng ta có thể mở tất cả những trình duyệt lên bây giờ tôi có 10 cái điện thoại thì tôi mở 10 cái được không được tôi có một cái máy tính tôi mở 10 cái trình duyệt được không được thậm chí là hai chục ba chục vân vân tôi phát đồng thời một video được không được à, thì cái câu chuyện mình sẽ được rút ngắn lại à <laughs> tới đây là cả nhà hiểu chưa à, hồi nãy chúng ta tính á, là 4.000 giờ chúng ta chia cho 24 là nó tầm khoảng là 167 ngày đối với một thiết bị một công cụ xem nếu như trường hợp mà bây giờ em có 5 thiết bị thì cái số ngày nó sẽ nhỏ lại chứ hình dung chưa 167 nè chúng ta chia nó ra làm năm thì nó tầm khoảng chừng 34 ngày à. từ 167 ngày mà nó còn khoảng chừng 34 ngày và nếu chúng ta chia làm 10 nó còn khoảng chừng mười mấy ngày à đúng không quý vị tới đây là cái gì đã hiểu chưa đó rồi thì quay ngược lại kênh của em kênh của em cũng mới tạo cách đây khoảng 3 ngày thôi nha quý vị nhưng mà đây quay lại cái giờ xem 4.000 giờ đó cái hỏi nè đây là cái lần cập nhật của cái ngày 28 tháng 8 hiện tại hôm nay là 30 rồi à. tức là mỗi có nghĩa là nó nó cập nhật so với thời gian hiện tại của mình đó nó chậm hơn gần 2 ngày ha ví dụ hôm nay 30 thì cái số trên đây chúng ta xem là chỉ mới cái ngày 28 thôi được chưa ok và về phần nội dung thì trong vòng 3 ngày qua là em có up ra rất là nhiều cái video do em tạo trước đó nha cả nhà và một cái gọi là một cái video của em thì ở đây em làm là vẫn tầm 10 tiếng đồng hồ đây nha cả nhà hơn 10 tiếng đồng hồ em làm chừng ba cái thôi chứ không gì chứ và em mở lên rất là nhiều trình duyệt để xem đó bạn có hình dung ra được chưa thì à, sớm giờ là em chỉ hoạt động trên một cái máy tính thôi đúng chưa nếu như các bạn còn lo ngại tôi mở nhiều cái trình duyệt ra tôi xem một cái video mà nhiều trình duyệt như vậy tôi có được ghi công không thì chúng ta có thể kiểm tra nếu như trường hợp mà không được ghi công đúng không không được ghi công được xem thì chúng ta vào cái phần tổng quan nè đó nó sẽ hiện ra cái video đây ở đây em được là 5 lượt xem mà thật sự chỉ bên anh em xem thôi đúng chưa đó. 5 lượt xem nếu như không được ghi công thì làm gì số này được số 5 được đúng không cả nhà đó thì tới đây là cái cả nhà đã hiểu rồi đúng không ok rồi chốt lại chốt hạ lại là để đạt được cái mốc 4.000 giờ xem trong vòng 12 tháng theo như cái quy định của YouTube thì cái vấn đề này khó hay dễ quý vị ha, em nghĩ là sau khi xem xong clip này thì em nghĩ quý vị nhiều khi còn có nhiều cái sáng tạo hơn em nữa ha có nhiều cái hay ho hơn em nữa ok thì tới đây thì các bạn còn chưa hiểu cái gì á, thì có thể để lại comment à, thì chúng ta cùng vào để mà thảo luận ha rồi thì do kênh này của em cũng mới tạo cách đây khoảng 3 ngày thôi thì rất là cần cái sự gọi là ủng hộ của các bạn like thích subscribe quan tâm bật chuông của các bạn thì nếu như cái chia sẻ này gọi là nó có thể giúp ích được cho các bạn một phần nào đó thì cho em xin một like cũng như là theo dõi kênh bật chuông để kênh của em được phát triển nha cả nhà và em sẽ bài bài à, bài tiếp theo em sẽ chia sẻ cho cả nhà cái cách để mà kiếm 1.000 like nha ok à, mới đây mà nó nhảy lên 6 rồi đúng không cả nhà tại vì mình mới xem nè đó ok đây là cái chứng minh thực tế luôn rồi chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ em xin kết thúc video tại đây ha chúc đất nước thế giới mau chóng đẩy lùi được đại dịch ha rồi ok cảm ơn cả nhà